đâu ba đi múc nước nước hả bỏ việc là làm mệt quá đi theo em đi múc nước đi không anh chưa du vô dắt mà đang làm thôi người ta mà em à <laughs> thôi chấp đi thôi lâm xong hết rồi tôi nghĩ đi theo mấy em kia đi tắm nước đã mấy em kia đẹp quá thôi bỏ việc làm luôn đu giờ dắt rồi đi được khăn nào để ta em nào đất xuống đủ thầm ghê á cả nước nữa thanh chắc là ba em đó đợt xuống á thầm quá trời ơi đi đi đi xong xuôi chắc gặp mấy em đó đi luôn Ôi, trời ơi em nào mà đẹp quá he thầm, thầm quá biết em nào trời ơi thầm quá thôi ở đây được cho nó chắc hơn bỏ xuống rồi đây nè cho nó chắc hơn đi đây rồi đập nước thủy động ba em, ăn con nào? Đây. Mấy em Ai, quay Không, chắc của chị này á Chắc là em mặc áo đo phải không Thành phải không Ừ em qua em À, anh con em bà già mà Anh bà không? Hồi quá Đây Đây Thế hồi quá thôi rằng quá về sau nhá, anh về trước nhá. Dạ. Đi. mệt quá chân của em bán không? Bán chứ Giá cả thế nào? Mua khúc khúc thôi Một khúc bao nhiêu? Hai ngàn Không, năm nghìn đi bây giờ thì quay Chân người đâu phải chân bò đâu rồi, giờ tôi quay mày nuôi năm ngàn Vào đây Giờ lên Trời ơi, em này nhỏ quá chắc là em này ba ngàn bốn ngàn gì đó thôi đây qua đây đây tốt á đây cảm ơn nhá qua đây hai bộ luôn cho nó chắc hơn đây hai ngàn thôi 5 Thôi Đưa hết em đi Anh đi làm Đi về làm Ôi ừ, Cái gì Mà thì bên cây đừng có nè nên có tin to ai ơi Bà nói sao Ôi Ôi 我们。